はじめまして、私はトラムと申します。えー、すごいですね。日本語は上手ですね。んうん、上手 thì là khó để đáp lại đúng không khi mà các bạn chỉ mới có giới thiệu một câu thôi nhưng mà các bạn nhật đã khen các bạn là trời ơi tiếng nhật của bạn thì tốt quá vậy thì đây là một cái trường hợp mà chúng ta rất là hay gặp à, với cái trường hợp đó thì mình sẽ đáp lại như thế nào thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn những cách để đáp lại khi mà người khác khen bạn là nihongo wa zozu desu nha cách đầu tiên là honto desu ka Arigato gozaimasu. Nên một Mada Mada Nandes. Với cách này mình sẽ tiếp nhận lời khen và cảm ơn và sau đó mình sẽ nói là vẫn chưa, tôi vẫn chưa có giỏi đâu. Hoặc là mình có thể nói là Arigato gozaimasu. Nên một Mada Benkyo Nandes. À, ờ, cảm ơn nha, nhưng mà tôi vẫn còn đang học, chưa có giỏi đâu. Cách thứ hai là Honto desu ka? Ureshi desu. Ồ, hả? Vui à. Mite